chạy nhanh lên Sam ơi Nhanh lên nhanh lên Lại tôi cho bà coi này hay lắm nè Nhanh lên À Phạm ơi ông nhận tôi đi đâu giờ Trời mỏi cà giò Ông nhận chỗ nào là hoa là hắt vậy Trời Thôi lại đây Lại đây tôi chỉ cho coi này vui lắm nè Lại đây lại đây Nhanh lên trời Nè nè coi nè à. Đây bà thấy cái gì ở, ở trước mặt mình không Nè Wow Một cái núi lửa Đúng rồi, một cái núi lửa siêu to khổng lồ luôn nè, ghê chưa, ghê chưa.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 Ok anh em ơi, thì hôm nay nè mình lại tiếp tục quay trở lại làm thêm một video mini world mới cho các bạn xem rồi đây. Và trước khi vào video này vẫn là câu nói ám ảnh mà mình thường hay nói, đó chính là câu gì Sammy biết không? các bạn đừng quên subscribe mình vì mình sắp được một triệu sắp rồi đúng dạ. rồi <laughs> đúng rồi các bạn các bạn đừng quên là hãy nhấn vào nút subscribe ủng hộ cho mình bởi vì mình đã gần đạt được một triệu subscribe rồi còn hơn mười mấy ca subscribe thôi chúng ta sẽ đạt được một triệu subscribe đó nhớ đăng kiếm hộ cho mình nha mọi người nhớ nha nhớ nha còn bây giờ thì chúng ta bắt đầu vào video hồi nào mấy bạn ơi let's go à ai à, à sam ơi hồi nãy bà hỏi tôi là tôi dẫn bà đi đến cái núi lửa làm gì đúng không mất nghe rồi tự nhiên dẫn tôi tới đây làm gì À trời ơi bà yên tâm đi Dẫn đến đây là có mục đích hết Mấy bạn ơi mấy bạn có biết hôm nay mình dẫn Sammy đến núi lửa để để làm gì không Mình sẽ nói cho bạn biết luôn nha Hôm nay nè mình với Sammy sẽ cùng nhau chơi trò chơi Cắm trại trên núi lửa Ta-da Hấp dạ, dẫn không Hấp dẫn không Hấp dẫn không Cắm trại trên núi lửa có bị điên không Gì gì bị điên xuống một cái là mình chết dơ xương luôn không Không biết không trời luôn. trời là trời cắm trại trên núi lửa là tôi kêu bà lên trên núi lửa cắm trại thôi chứ tôi tôi có kêu bà là nhảy vô cái núi lửa đâu mà mà mà sợ chết có gì đâu bình thường mà mà lỡ té xuống sao té xuống là hai mình là bay lên trên trời luôn ấy bà cái yên tâm bà? đi bà yên tâm đi tôi là superman mà bà cứ yên tâm tôi là superman tôi sẽ luôn Đồ luôn bên cạnh bảo vệ cho bà hiểu không bà cứ yên tâm đi nha hiểu không à, ok bà ông có chuẩn bị đồ nghề hẳn hoa chưa lên đó là chết luôn á Trời yên tâm đi Đi cắm trại là phải chuẩn bị đồ chứ Nè trong đây nè coi nè Đó có đầy đủ mọi thứ luôn nha Lấy đi lấy đi Ok mình sẽ lấy nha Chia ra nha Những cái nào mà có một món thì chia ra mỗi người một nửa nha rồi ok bạn ơi, bây giờ mình sẽ cùng với Sammy hai đứa mình sẽ cùng nhau gọi là leo lên trên núi lửa để cắm trại trên núi lửa nha anh em. Đó mấy mấy bạn thấy mình hy sinh gì mấy bạn fan không? Đó bởi vì là mấy bạn ủng hộ mình quá nhiều cho nên là mình quyết định hôm nay mình sẽ cắm trại ở trên núi lửa luôn. Ghê chưa, ghê chưa. <laughs> Đó, bởi vậy cho nên là mấy bạn đừng quên là hãy để lại cho video này được 20.000 like nha bạn. Hãy ủng hộ mỗi người bạn à. Mỗi bạn hãy nhấn vào nút like mỗi bạn một like nha để giúp cho video này của mình đạt được 20.000 like nha thì mình sẽ làm thêm nhiều clip cắm trại khác cho các bạn xem xem nha và các bạn cũng đừng quên là hãy bình luận lại cho mình biết rằng là mấy bạn muốn mình cắm trại ở chỗ nào nữa hãy bình luận lại cho mình biết nha hôm nay là mình sẽ cắm trại trên núi lửa nè đó theo một yêu cầu của một bạn fan đó ok rồi bây giờ chúng ta cùng nhau leo lên núi lửa nha sam ơi xuống xuống đây xuống đây xuống đây rồi ok, bây giờ là tôi với bà sẽ cùng nhau leo lên núi lửa nha Nè Sammy tôi chỉ nè Bà sử dụng cái móc leo á để bà bà leo lên cái núi lửa Bà leo từ từ thôi nha, coi chừng là dính vô dung nham là chết luôn á Nè, bây coi giờ tôi mình, nè mình phải... Hả? Đâu? bây giờ mình phải tìm cái góc nào ít lửa nhất ừ, để không leo người không lỡ không leo nhiều cái này là nguy hiểm lắm tìm góc nào ít đó ít ít lửa hả ok rồi ừ, à, bên đây nè bên đây nè bên đây nè bay bên đây nè đó nhảy qua đây rồi sammy ừ. qua đây đi rồi sammy qua đây rồi ok rồi tới lượt à, bên đây nè bên đây nè nhảy nhảy nhảy qua đây nè ui bùm đó rồi leo lên leo lên Ui, ui, ui. Ủa sao bà leo cao quá vậy? Chờ tôi với. Ôi, tôi leo lên luôn nè. Đó, ờ, ok rồi. À, à. Leo. ở ờ, bên đây nè, bên đây nè, sao ừ. bên đây nè. Móc ờ, móc bên đây nè. Đó, bay lên luôn. Ừ. Ui, bay luôn á hả? Ừ, tôi lên tới nơi này nè. Sam lên luôn đi. Ok rồi. Dễ chứ sợ luôn á. Ui, trời ơi Sam ơi. Sam, Sam nhìn nè ở trên cái núi lửa nó nó có nguyên một cái hòn đảo ở giữa cái núi lửa luôn nhìn nè wow nó có yêu quái đó kìa ừ Thế có yêu quái đó kìa trời ơi nhưng mà khoan mấy mấy mấy bạn ơi mấy bạn thấy cái hòn đảo này đẹp không trời ơi mình thấy cái hòn đảo nằm ở trong cái núi lửa nó còn có thêm một cái cây nữa kìa nhìn đẹp ơi là đẹp luôn các bạn ơi <laughs> ok dễ thương dễ sợ luôn á ừ nhìn cực kỳ đẹp luôn nha rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau vào trong đây để cắm trại nha sam giết giết mấy con này trước đã trời nó cắn mình đó ờ đúng rồi phải giết mấy con quái vật chứ bây giờ à, bọn mình sẽ nhào vô giết mấy con quái vật này trước nha thoan từ để coi coi có gì ăn không chết rồi tôi không có gì ăn hết tôi bị mất quá trời máu luôn rồi ờ thôi vậy nè kệ đi kệ đi không sao không sao nhào vô nào Thôi giết mấy con quái vật đi anh lên Sao? Để tôi, để tôi Ok, ok, tôi tới lên, tôi tới lên Mày hả quái vật Để tôi bắt quá Đang tôi đang giảm Mày hả à. quái vật Ok à, tôi giết được mấy con quái vật Tôi lấy được quá trời kinh nghiệm mày nè Mày nè Mày quýnh nó lụm lụm kinh nghiệm Quýnh nó lụm lụm kinh nghiệm Ủa rồi Có đồ ăn nha Phong Sammy Sammy bà bà bà giết nó bà bà lụm lụm kinh nghiệm á tí nữa có gì bà bà bà bà bà bị chết á thì thì bà bà bật hồi sinh lên hiểu không họ ờ, biết rồi, tôi biết rồi Mày nè Mày à, hả quá vật tôi. Mày nè à. Mày nè, mày hả quá vật Rồi ok, tôi giết được quá ừ. trời luôn rồi nè Em có đồ ăn không, có đồ ăn không Không, tôi tôi, tôi không có Ê nè, có có có có Tôi tôi lượm được mấy cái củ khoai tây nè Ờ Thôi ăn đi, ờ. ăn đi, trời ơi, chừa lại làm gì Ăn, ăn cho hồi máu ơi cho tôi củ đi, tôi còn một củ nữa, tôi hồi máu được nè Cho tôi thêm một củ khoai đi Trời ơi, tôi, tôi còn máu tôi ít hơn ông nữa kìa Tôi còn sáu mấy à Thôi vậy thôi, để tôi giết bà, bà hồi sinh lại nha rồi hồi hồi xin lại đi hồi xin đi rồi cho tôi củ khoai mệt quá cảm ơn nha trời ơi ông à que tôi xách rồi Trời ơi Rồi cảm ơn Sam nha Ok rồi mình đã được 100% thanh thức ăn nè Chuẩn bị hồi máu nữa bạn ơi Ok Rồi mấy bạn ơi Mình với Sammy đã cùng nhau lên được trên cái miệng của núi lửa nè Các bạn thấy không Đó bọn mình đang ở trên cái miệng của núi lửa nè Và hiện tại là cái núi lửa này đang khá là nóng mấy bạn ơi Mình ở đây mình thấy nóng muốn chết luôn nè chắc một tí nữa mình với Sammy sẽ biến thành cá khô luôn quá Ok rồi, bây giờ đầu tiên thì phải làm gì đây ta? Uhm, mình nghĩ rằng là chúng ta cần phải là cưa cái cây này đi các bạn ơi Tại cái cây này nó nằm ở giữa hòn đảo là nó hơi nó hơi khó để mình cắm trại Cho nên mình sẽ cưa nó đi nha Sammy. bây giờ Sammy ừ. phụ phụ phụ tôi cưa cưa cái cây này ra đi Cưa đi Trời ơi, cây đẹp quá trời, tự nhiên cưa làm gì? Mình phải cưa nó ra mình mới lấy gỗ được, bà hiểu không? Bụp, rồi rồi xong nguyên cây nó đổ hết luôn rồi mấy bạn ơi Trời ơi bởi nguyên cây luôn Ghê thiệt Lụm lụm lụm lụm Đó lụm nhiều lên vô Lụm lụm nhiều vô Ok rồi ơi còn ít trên đây nè Hay là mình leo lên mình cưa luôn đi Sam Từ để tôi leo lên cho Rồi cái này tôi leo lên đi. tôi leo lên cho Ok tôi leo tôi tôi, tôi, tôi cưa mấy cái dưới này Ok Sammy cưa mấy cái bình bình dưới đất cho tôi nha Còn tôi tôi tôi sẽ cưa mấy cái uh, cây ở, ở trên cao Ok cưa ra nè Trời ơi mình sợ té bạn ơi chỗ này à, mình mà té xuống dưới một cái thôi là mình chết queo luôn á quá trời dung nham luôn mà ok rồi cưa ra cưa ra cưa ra ok rồi xong rồi á tôi cưa xong rồi nha bây giờ à, tôi tôi tôi tôi đập này ra tôi tôi leo xuống đã ok đập này ra đập này ra rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau gọi là xây liều cắm trại ở trên cái à, hòn đảo lava này nha sammy nha trời ơi trời okay. à không cái này phải gọi là núi lửa mới đúng chứ rồi, ok. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau gọi là xây uh, xây liều cắm trại đi. mình đã xây xong cái liều cho mình rồi nè đó giờ chúng ta đã có được chỗ để chúng ta ở rồi các bạn ơi nè mình sẽ chui vào đây để mình sống nè <laughs> hợp lý chưa hợp lý chưa Thôi bây giờ mình sẽ gắn cho nó thêm à, một số cái bóng đèn nha Gắn bóng đèn vào nè Để cho buổi tối chúng ta sẽ có ánh đèn Để cho nó thắp sáng lên các bạn hiểu không Rồi sau đó là mình sẽ thu hoạch mấy bông hoa ở, ở gần đây Đó thu hoạch mấy bông hoa Ở chỗ này nhiều hoa các bạn ơi Mình sẽ lượm hết mấy bông hoa gần gần đây luôn nha Ui ở chỗ này có hoa sen nữa nè Có có cả mấy con cá nữa nè Trời ơi ngon vậy ta Tí nữa mình sẽ lấy cá mình ăn nha rồi, bây giờ mình sẽ gọi là đặt hai cái bình hoa trong nhà nè Để hai bình hoa trong nhà đó để vào đây sau đó là mình sẽ lấy mấy bông hoa này mình cắm vào đây đó chúng ta thu hoạch hoa chúng ta lấy hoa chúng ta trang trí luôn <laughs> ok rồi với lại mình có mang theo một ít bông hoa màu xanh dương nữa nè mình sẽ thắp nó ở quanh nhà luôn nha ok thắp lên nè ôi ơi cháy ơi cháy cháy ôi trời trời trời trời trời cháy bạn ơi trời trời ơi à, trời ui mình quên mất mấy bông hoa này mà nằm ở gần lava là nó sẽ bị cháy quên mất quên mất ok mình sẽ phải đặt mấy cái bông hoa nằm gần lava ra không thôi là nó cháy á rồi ok rồi để coi sammy sẽ đến đâu rồi rồi ờ, Sammy cũng xây xong rồi nè Wow tính ra cũng đẹp nè thôi Sammy gắn gắn thêm mấy cái bóng đèn vô nè cho nó đẹp đây tôi tôi tôi gắn, gắn cho. không có được ông gắn tôi đi đây, bình đây, hoa tôi, tôi gắn không cho. đập được luôn tôi gắn cho tôi gắn cho rồi ok để mình lùi lại để mình lùi lại mình xem coi cái nhà nó đẹp chưa ta Sammy đi ra đi ra đi ra cho tôi coi thử thử cái nhà coi nó có đẹp chưa Ờ, à, cũng khá là đẹp nha. Ê, ai à, rồi Ui ơi trời, trời ơi các bạn ơi mình lỡ chân mình nhảy sao mình nhảy mình nhảy xuống xuống lava luôn bạn ơi <laughs> trời ơi đi lui kìa dây xuống kìa trời ơi cháy rồi cháy rồi cháy rồi từ từ tôi phải nhảy tôi phải nhảy nhảy xuống hồ nước cho đỡ nó đỡ bị cháy đã ok rồi rồi bây giờ mình sẽ chế cho mình cái bàn chế tạo này anh em ơi ơi mình mới lượm được một một một quả táo từ trên cây rơi nó nó rơi xuống nè ô <laughs> oh, ăn luôn luôn à thôi mình nhường mình nhường cho sammy đó sammy ăn đi <laughs> ok ok mình sẽ đặt cái bàn chế tạo nè và bây giờ mình sẽ gọi là làm cái gì đấy ta mình nghĩ á là để cho an toàn anh em thì chúng ta cần phải gọi là làm cái hàng rào để mình gọi là bịt hết cái chỗ này lại để tránh trường hợp như hồi nãy đó mình bị rơi xuống lava á bạn cho nên là bây giờ mình sẽ phải làm hàng rào nha nhưng mà hàng rào bằng bằng gỗ á, thì nó sẽ bị lava làm cho cháy mất cho nên là chúng ta sẽ làm hàng rào bằng đá nha rồi bây giờ mình sẽ đi farm đá nè ờ, bây giờ mình sẽ lấy cho mình một cái block màu xanh dương nè bây giờ mình sẽ đặt đặt cầu mình đi qua đây ok đặt cầu đặt cầu ê ê à, rồi té rồi à, à, à, à, à, à, à, rồi xong trời ơi bạn ơi từ nãy giờ mình té mấy lần luôn ơi trời ơi trời té hoài luôn trời ok rồi để mình đặt để ra tôi để tôi rồi, đó. leo lên leo lên rồi bây giờ mình sẽ đào đá nha anh em đó farm thật là nhiều đá luôn Sam ơi, phụ phụ tôi farm mấy cục đá này đi Farm xong mấy cục đá này tôi với bà là sẽ làm hàng rào để chúng ta chặn lại không cho chúng ta bị rơi xuống lava như hồi nãy nữa Bà ơi, tôi mới xây được một công trình rất là đẹp luôn Nhìn nè Wow, Sammy mới xây một cái cây cầu hả? À, Ghê vậy. Em trường hợp ông ray xuống. Rồi à, ok ok. <laughs> hợp lý đó. Dạ. hợp lý. Được được. Rồi mấy bạn ơi, các bạn nhìn nè, đó, mình đã bọc hết cái hòn đảo Quá của mình lại luôn. nè. À. Đó, đẹp chưa? Đẹp chưa? Quá đẹp luôn chứ gì nữa. Ok. Ê, ê khoan khoan, sẽ té rồi. <laughs> ok. Ờ, chưa thấy chưa thấy chưa. Rồi, bây giờ nè, chúng ta vào đây chúng ta sẽ làm gì đây? Uhm, Sammy có thấy đói bụng chưa? ờ à, bắt cá ăn đi phong ơi đói quá trời luôn ok rồi tôi bắt cá cho ăn nha đây có mấy con cá to đùng luôn nào, trời ơi quá trời cá luôn mình sẽ gom ơi, hết cái con cá này lại trời ơi, trời ơi quá trời rồi bây giờ mình sẽ bỏ cá vô trong lò nướng nè mình nướng nó lên ok rồi chúng ta sẽ để tí nữa chúng ta sẽ lấy cá chúng ta ăn nha khoan để mình xuống mình kiếm coi còn con nào không ai cái gì vậy ủa gì phong ủa tôi không biết nữa luôn hả à, à, à, chỗ, chỗ này là chỗ nào vậy ủa ủa ui ui trời dưới đây quá giật quá trời luôn sam ơi sam ơi xuống đây cứu tôi sam ơi xuống đây ui cái này có gì vậy bên bên bên dưới có hồ á bên dưới có hồ có có một cái lỗ á trời trời trời trời quá giật quá trời luôn dưới đây dưới đây hả hả nguy hiểm nguy hiểm à, nguy hiểm nguy hiểm ấy da à, à, trời ơi con quái vật nó quýnh tôi chết rồi mày mày hả mày quái vật à mày mày hả mày ui sam ơi tại sao ở trong cái núi lửa lại có một cái hang động như vậy có cái con gì trong đây vậy Trời con gì gớm vậy? Trời ơi con gì mà nhìn cái mặt của nó nhìn thấy ghê quá Nhìn kìa nhìn kìa Trời ơi nó còn bị súng răng nữa chứ Trời ơi Trời à con này tôi nghĩ rằng là chắc là nó không nghe lời ba mẹ nè Nó ăn kẹo nhiều quá cho nên Đúng nó bị súng răng á Trời ơi Liêu liêu liêu Ồ khoan khoan từ Tôi thấy từ nãy giờ nó cứ đứng nó nó, nó nhìn tôi với, với, với, với Sam hoài à Không biết nó có quýnh tôi ừ. Sam không ta Ê sao nó buồn vậy ta Trời ơi ừ, tôi thấy ờ, cái mặt ờ. của nó buồn hiu à Ủa mà khoan, ừ. hình như là bên trong cái núi lửa này là là là ngôi nhà của nó hay sao á? Ờ tắt rồi Ừ tôi với Sam tự nhiên bị rơi vào trong cái núi lửa luôn rồi nè Hình như cái này là nhà nhà của con này sao á từ từ Ôi trời ơi ừ. Sam ơi tôi nhận ra rồi Con này chính là con quái vật ở bên dưới địa ngục á Sam Cái con đá ừ. đó cái con người người người đá đó thấy không nè Người ừ. người của nó bốc bốc lửa lên luôn nè trời ơi À khoan, lửa luôn dễ sợ. Sao ơi, bởi vì nó là quái vật cho nên chúng ta phải tiêu diệt nó thôi, không thôi là mai này có người nào đến đây cắm cắm trại là sẽ bị nó ăn thịt đó, hiểu không? Ờ đúng rồi, con này chắc là nó đang bị gì đó thôi, ờ, đó nó đang bị lát rồi. Quýnh đây, quýnh đây, mày mày mày. Trời sao con này Sao con này nó nó À, nó giết tôi rồi. Trời. À. <laughs> Trời nó đập Sammy một cái Sammy chết queo luôn. <laughs> rồi xong ôi trời trời nguy hiểm vậy con này là mày, yêu quái thật mày, thôi ôi nó quýnh tôi nè bây giờ đi ây da trời ơi giờ nó mới quýnh tôi nè sao ơi ây da. nó quýnh rồi mày, trời mày ơi, ơi. ây da rồi xong nó giết tôi rồi dùng hai cái nắm đấm đấm ông cả chết luôn á trời ơi tôi nói thiệt nha thôi cái nắm đấm của nó to bằng cái đầu tôi luôn á lấy cái nắm đấm nó đập vào đầu tôi cái tôi bể đầu luôn á sam <laughs> ok sao não luôn rồi mày mày mày mày mày mày mày ôi ui ra đi vậy ôi tôi giết được nó rồi nè ôi nó nó nó rơi ra mấy mấy cục gì vậy ui rồi cục vàng cục ngọc bảo nè gì có, hả đâu đâu có trời đây đây đây ui nè. mình giết con này xong nó rơi ra cục vàng nè ui nó còn Ủa rơi cái... ra thêm cục lục bảo nữa nè ghê vậy rồi giàu to rồi giàu to rồi wow trời ơi sam ơi cục vàng này với cục ngọc lục bảo này mà đem về nhà bán ha là mình sẽ mua được mấy chục ký gạo luôn á Trời được được lắm nha, được được được. Rồi đi đi đi đi đi. Hợp lý hợp lý rồi để mình đem nó về nhé bạn nha. Wow. Hấp Thế tự nhiên mình đi xin tồn lời vậy sao? trời ơi tự nhiên mình đi cắm trại mình đi sinh tồn cái mình lụm được mấy mấy cục kim cương với cục vàng <laughs> hợp lý hợp lý lên lên lên ờ, lên ờ, leo lên leo lên leo lên giờ tôi sẽ leo lên nè hey yeah ờ. dạ, ok rồi leo lên được rồi nè sammy leo lên đi rồi ok wow hóa ra là bên dưới cái hồ nước này là nó có một cái hang động mấy bạn ơi wow hang động của quái vật ghê thiệt chứ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 một share và nhấn vào nút subscribe đăng ký hội cho kênh youtube của mình giúp cho mình mau mau đạt được một triệu subscribe nha anh em và anh em muốn mình cắm trại ở những nơi nào nữa thì đừng quên là bình luận để cho mình biết luôn nha ok và bye bye hẹn gặp lại anh em ở những video cắm trại lần sau tạm biệt mọi người còn bây giờ bye thì bọn bye. mình ok còn bây giờ thì bọn mình cắm trại tiếp đây bye bye mọi người nha bye bye, bye, bye.